Thì ngày hôm qua thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái chạm và một cái bộ đề thì chúng ta cũng rất chi là may mắn phải không ạ? Về cái đường cầu lô và đường cầu đề của chúng ta thì uh, mình cũng nhắc nhở anh em là chúng ta đang rất chi là đỏ phải không ạ? Bắt cho em là cái chạm không thì chúng ta cũng ăn được cái ngày đầu tiên và cái bộ đề 02 này anh em này. Bộ đề 02 của chúng ta thì chúng ta ăn được con 70 này trong cái dàn 8 số anh em nhé. Quá là tuyệt vời rồi. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng đã lỗ phải không ạ? Cũng là cái ngày đầu tháng cặp lô khung 3 ngày của chúng ta thì chúng ta cũng ăn được con 05 anh em nhé 05 của chúng ta đó thì cũng chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta chiến thắng được cả đề cả lô anh em nhé quá là tuyệt vời rồi tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ Nói chung là ngày hôm qua thì nó à, ra thì cũng hơi là bất ngờ nó nó về con 70 này anh em này và con 05 của chúng ta thì nó à, về con 05 của chúng ta nó về ở cuối giải tư này và đề thì nó ra con 70 thì cũng rất chi là may mắn cái đầu tháng của chúng ta thì mình cũng mong muốn là nó sẽ được kéo dài hơn thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh em nhé thì mình cũng cảm ơn 568 người đã like video cho mình và cảm ơn 5.400 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè chạm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 anh em lấy ở cái giải đặc biệt này cho mình ghép xuống giải tư chúng ta lấy con 8 chúng ta ghép xuống 4 con bộ số thứ ba giải tư anh em nhé thì chúng ta có đài lôi tuần chạm 8 cứng này ghép lần lượt thì chúng ta có 848 này 858 878 88 33 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 87 thì chúng ta đã ăn được con đề 87 này và cái chạm 8 cứng này tiếp tục kiên ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 6 anh em nhé chạm 6 của chúng ta thì có 626 này 646 này 66 đi cặp cùng con 11 và 676 để lui tuần thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 36 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi tiếp tục thứ bảy đề về 11 thì chúng ta đã ăn được con đề 11 này đi cặp cùng con 66 anh em nhé tiếp tục này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 06 thì chúng ta ăn chạm 6 thứ tư này thứ năm đề về 76 thì chúng ta ăn được cả chạm 6 và ăn thẳng con 76 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có cái chạm 7 chạm 7 của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 707 này 717 và 727 757 ở đây thì chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có 757 để chúng ta lùi tuần thứ năm ngày 17 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con đề 70 này và ăn chạm 7 anh em nhé tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 79 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 7 thôi thứ năm ngày 24 tháng 11 thì chúng ta có cái chạm 9 này. Chạm 9. Chạm 9 của chúng ta thì có 929 này. 959 969 và 979. Ở đây thì chúng ta có hai con 2 thì là hai bóng 7 thì chúng ta có 979 anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 24 tháng 11 đây là thứ năm anh em nhé mình nhầm để chúng ta lui tuần này ngày đầu tiên thì đề về 19 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này thôi tiếp tục ngày thứ hai đề về 96 thì chúng ta đã ăn được con 96 này và cũng ăn được cái chạm chín tiếp theo cái đường cầu ngày hôm nay ấy, mình chia sẻ cho anh em thì mình khuyên anh em là chúng ta lên vào chạm cho mình em nhé chạm của chúng ta chạm thì nó rất chi là ổn luôn nên là anh em cân đối cho mình thì cái tuần này của chúng ta thì nó lại tiếp tục vào cái chạm 7 để chúng ta nuôi đến thứ năm tuần sau cho mình đó chạm 7 này ghép lần lượt thì chúng ta có 717 727 767 và 77 đi cặp cùng con 22 thì theo cái đường cầu này nó đang là có 8 số thì uh, nó đang chạy thông là 6 tuần rồi anh em cũng có thể lôi xuống test cho mình thì cái cá nhân của mình thì rất kết là con 7722 này và 727 này anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình tí nữa ở cái bạn chốt số của chúng ta thì mình sẽ khoanh vào cho anh em à, mình vẫn khuyên anh em là lên vào đủ 19 số là cái tỷ lệ ăn lúc nào cũng cao hơn so với chúng ta đánh 8 số này anh em nhé về đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì cũng đang đàn thông phải không ạ mình không nghĩ là cái cặp 0550 thì nó ra luôn ngày à, đầu tiên đâu nhưng mà nó ra sớm thì là cái tốt thứ năm này mùng 3 tháng 11 ở giải tư chúng ta lấy hai con con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ ba và bộ số thứ tư ở giải tư này ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi thứ sáu này thứ bảy và chủ nhật cặp 707 này ba ngày anh em nhé thì mình sẽ test cho anh em thứ năm để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 07 anh em nhé ăn được con 07 ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 thì chúng ta lại có cặp 7007 để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên chúng ta cũng ăn được con 70 này ăn được con 70 anh em nhé 70 của chúng ta về dãy 6 tiếp tục yên xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 17 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 50 và 05 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 50 này em nhé ăn được 50 này 50 của chúng ta về giải tư này khi ăn xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 24 tháng 11 thì chúng ta có cặp 262 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 26 này em nhé ăn được con 26 này tiếp tục khi xong lại đợi thứ năm thì theo cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì à, nó ăn toàn ăn ngày đầu tiên thôi thì anh em nào mà cẩn thận thì chúng ta test lại cho mình vào tiền anh em nhé đang đỏ thì chúng ta có thể là mạnh dạn chút cho mình đây là cái đường cầu lô khung của cái tuần này của chúng ta thì có cặp 575 để chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho mình anh em nhé đó thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta chơi anh em nhé về cái đường cầu đài lôi tuần ngày thứ năm này thì mình tiếp tục bắt cho em là cái chạm 7 cứng thì uh, cái gian đề của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số thôi cá nhân thì khoanh cho anh em là 727 và 7722 này là cá nhân kết bốn con này anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé về cái chạm 7 thì uh, vẫn nên đánh đủ 19 số cho mình anh em không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi lô khung 3 ngày của chúng ta thì cặp 7557 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé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 thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta cái tháng mới của chúng ta tiếp tục là rực rỡ anh em nào mà ăn được con đề 70 và ăn được con nô 05 và bạch thủ lô 36 trên Zalo thì anh em để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé để mình có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn thì mình một lần nữa thì cũng chúc tất cả mọi người trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống hẹn gặp mọi người buổi quay số chiều này anh em nhé